Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh Tiếng bóng đá cũng như là kênh uh, Tiếng số kèo. Thì trong video này Tiến sẽ lựa chọn một cái trận đấu tại La Liga cũng rất là được nhiều anh em quan tâm. Đó Tiến sẽ lựa chọn nhận định và phân tích thêm cho anh em một cái trận đấu giữa cái thằng Getafe với Barcelona. Thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc 21 h 15 à, tối ngày hôm nay nhé anh em. Trận này thuộc vòng thứ 29 La Liga này. Đó thì trước đó trước đó các trận đấu tại ờ, ngoại hạng được diễn ra vào tối nay Tiến cũng đã lên cho anh em hai cái trận đấu đó chính là West Ham với Arsenal này 8 giờ tối nay này đó rồi Nottingham với uh, MU 10 giờ 30 tối nay đó cũng như là trận Valencia trận đấu muộn giữa Valencia và Sevilla diễn ra lúc 2 giờ rạng sáng ngày mai Tiến cũng đã lên cho anh em tại cái kênh Tiến số kèo anh em có thể vào uh, kênh Tiến số kèo để soi các cái mã kèo trong các trận đấu này đó và tại cái kênh ờ, tiếng bóng đá này tiến cũng đã vừa lên cho anh em một cái trận đấu sớm một cái trận đấu sớm ở giải Syria anh em giữa cái thằng Lecce với Sampdoria diễn ra vào lúc 17 giờ 30 đó thì tiếp theo đây tiến sẽ nhận định cái trận đấu này đó tiến sẽ lựa chọn nhận định một trận đấu tại La Liga cho anh em tham khảo nhé thì uh, trước khi mà nói về trận đấu này đưa mã kèo phù hợp nhất cho anh em theo ấy thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trước nha anh em uh, đây anh em đây hiện tại thì nhà cái đã đưa ra các cái tỷ lệ kèo uh, như là à, đội khách Barcelona sẽ chấp cái thằng Retafe này với mức chấp là 0.75 một hòa 0.5 và 1.25 à, ở trong hiệp 1 thì Barcelona cũng chấp cái thằng Retafe trước các mức chấp như là 0.25 và 0.5 và mã tài xỉu của cái trận đấu này đó chính là 2.25 này 2.5 hai hòa và 2.75 ở hiệp 1 cũng có mã tài xỉu một hòa và 0.75 cho anh em có thể đầu tư thì đây là cái trang đây là một cái trang mà tiến đang chơi đó tiến cũng đang chơi trên cái trang này luôn nha anh em và cũng là cái trang mà tiến đang hướng anh em chơi trên cái trang này đó để cùng vào nhóm cùng kiếm cơm gạo với tiến vì hiện tại chơi qua thầu qua cò anh em bị lỗ lai mất phí rất là cao đó chưa tính đến những cái vấn đề phiền phức khác nữa cho nên à, cái việc mà anh em có lợi thế cái thời đại công nghệ bây giờ anh em anh em chơi banh bóng anh em chơi trên trang nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều đúng không đặc biệt là những cái trang mà tính điểm như là tiếng đang chơi này đó thích mã nào vào mà đó cầm cái trang tự chủ mà chơi thí dụ như chặn kè chặn này mà khó đá quá anh em có thể đợi ờ, bóng lăn 15 20 phút gì đó đó để kèo hạ xuống rồi anh em vào lúc đó cũng chưa có muộn đúng không anh em cầm trang mà thích vào lúc nào vào thích ra lúc nào thì ra đấy thì để có thể chơi trên một cái trang như tiếng thì bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online đến em hoặc là anh em phải sử dụng cái ví momo đó có đủ những cái yêu cầu đó thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho tiến qua số zalo 0963 731 346 tiến đợi ở phía dưới màn hình trong các video này hoặc là anh em cũng có thể liên hệ trực tiếp cho tiến ở dưới phần mô tả trong video này đó thì mỗi video tiến đều để những cái thông tin liên lạc của mình dưới cái phần mô tả ấy facebook nè telegram fanpage và tiktok anh em cứ ấn trực tiếp vào một trong bốn cái đường link ở dưới video ở dưới cái phần mô tả trong video này để gặp trực tiếp và liên hệ cho tiến đó có gì cứ nhắn tin trực tiếp hoặc là gọi điện đó thì tiến để đường link lên đây để tránh cái việc mà anh em bị những cái kẻ xấu nó lừa đảo anh em á hiện tại riêng cái telegram thôi tiến bị uh, cỡ năm sáu người nó đang giả mạo tiến để nó lừa đảo anh em đấy cho nên anh em muốn tìm cái telegram của tiến hoặc là facebook hoặc là fanpage hoặc là tiktok thì cứ ấn trực tiếp vào những cái đường link dưới phần mô tả nha anh em thì anh em cứ liên hệ cho Tiến đi một trong bốn cái đường link này hoặc là số Zalo 0963 731 346 chỉ cần có số tài khoản ngân hàng để có xài cái chuyển khoản online internet banking đấy em à hoặc là anh em có xài cái ví Momo thì Tiến sẽ lập tức hướng dẫn cho anh em cách đăng ký này, cách chơi trên trang, cách đặt kèo, cách vào kèo, cách bán kèo, ra kèo như thế nào, cách soi kèo như thế nào. Tiến sẽ hướng dẫn cụ thể cho anh em tất cả về cái vấn đề nạp rút là cực kỳ nhanh chỉ cần 10 giây thôi có thể nạp rút vào số tài khoản của mình cũng là rút ra từ số tài khoản của mình cũng nạp từ số tài khoản của mình nói chung là nạp rút là trong 10 giây thôi anh em cái vấn đề uy tín thì nó khỏi bàn rồi đó tiếng làm youtube tiếng chỉ muốn hướng cho anh em có một cái sân chơi nó uy tín này một cái trang chơi mà nó cũng ổn định nó uy tín nó nhanh nó gọn đấy cũng như là một cái nhóm mà mà để cho anh em có thể hoạt động giao lưu trên đó những cái mã kèo mà tiếng đưa trên nhóm đó để cho anh em theo đúng không thì chắc chắn với anh em một gần một điều rằng những má kèo mà tiến đưa lên nhóm có tỷ lệ ăn cao hơn những cái kèo mà tiến đưa lên youtube rất là nhiều đó vì youtube chỉ là những má kèo tham khảo thôi chưa nắm được thông tin gì của đội hình hết nhưng mà vẫn đưa lên cho anh em tham khảo còn về cái mã kèo mà trong nhóm ấy là những mã kèo mà tiến sâu rất là kỹ trước cái giờ bóng lăn khi mà biết được cái sơ đồ của nó nè biết được cái đội hình ra sân chính thức biết được những cầu thủ nào chấn thương những cầu thủ nào có thể ra sân đó lúc đó những mã kèo tiến sọn tiến đưa lên trên nhóm nó sẽ an toàn nó sẽ có tỷ lệ ăn cao hơn rất là nhiều đó thì anh em nào thật sự đang, đang thua tha sao bờ đó đang thua tha sao bờ đặc biệt là cái mùa Euro hay World Cup vừa rồi muốn gỡ gạt muốn cùng tiến đi ở chặng đường dài đó, hoặc là những anh em mà có kinh nghiệm về banh bóng muốn có một cái trang chơi như tiếng đủ yêu cầu mà tiếng vừa mới nói thì cứ liên hệ ngay cho tiếng nhá bốn cái uh, À, đường link dưới phần mô tả trong video đó gồm có Facebook, Tele hoặc là fanpage và TikTok còn không cứ liên hệ trực tiếp qua số Zalo này 0963 731 346 thì tiếng sẽ hỗ trợ anh em nhé Ok quay lại với cái tỷ lệ kèo hiện tại thì à, trước khi đưa ra những cái sự lựa chọn mà nó hợp lý nhất tiến à, sẽ đưa anh em cùng đi qua phân tích cũng như nhận định về cái sơ đồ đó về cái sơ đồ à, à, ga xăng dự kiến nè đó cũng như về cái phong độ của đội để đưa ra những cái sự lựa chọn mà nó hợp lý nhất nha anh em đấy thì ok à, trước tiên nhìn vào cái màn hình này anh em sẽ thấy được đây chính là cái đội hình ga xăng dự kiến của cái đội chủ nhà Retafe Retafe ga xăng với sơ đồ 352 cái bộ đôi của cái thằng chủ nhà đó chính là uh, Majoran cùng với uh, à, Enes Unon còn về đội khách Barca sẽ ra sân với sơ đồ 433 cái bộ ba của cái cái Barca đó chính là bộ ba quen thuộc này Ansu Fati, Lewandowski à, cùng với cái thằng Rafinha đấy thì anh em cũng biết là từ khi mà Lewandowski đó nó bước vào cái Barcelona đến hiện tại thì cái phong độ của nó thi đấu cũng cực kỳ cao lên nha anh em. ghi bàn cũng đều đều luôn đấy và đây à, tiếng cũng nhắc lại đây chỉ là cái sơ đồ ga xăng dự kiến thôi anh em nên anh em chỉ cần xem qua để tham khảo thôi không cần biết nhiều về cái sơ đồ này đâu nhá vì chắc chắn là trước giờ bóng lăn nó cái sơ đồ này nó sẽ xáo trộn rất là nhiều đấy còn về cái tình hình lực lượng chấn thương thì đội chủ nhà sẽ vắng đi hai cầu thủ đó chính là Yamata cùng với uh, Arambari thì riêng cái trường hợp của cái thằng Arambari có thể ra sân trong cái cuộc đối đầu này còn riêng Mata vẫn đang dính chấn thương và không thể ra sân đó còn về đội khách Barca thì vẫn đang thiếu vắng đến bốn cầu thủ đó nhưng có sự quay trở lại của Fenki Đồ Dông do đã có dấu hiệu bình phục chấn thương còn lại uh, Petri, Dembele cùng với Christensen vẫn chưa thể ra sân thi đấu trong cuộc đối đầu này đó thì anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái bảng xếp hạng của hai thằng này nhé Trước tiên là đội chủ nhà, đội chủ nhà Retafe thì nó đang có được 30 điểm đứng ở vị trí thứ 16 đó với 7 thắng 9 hòa và 12 thất bại sau 28 vòng đấu ghi được 27 bàn thắng và để thủng lưới 36 bàn thì nhìn vào bảng xếp hạng anh em có thể thấy là thằng Getafe tuy nó hơn cái nhóm uh, ờ, gất hạng là hai ờ, hai bậc trên bảng xếp hạng nhưng nó chỉ hơn cái số điểm ở nhóm gớt hạng Valencia ở vị trí thứ 18 gần nhất là 3 điểm mà thôi chỉ cần một trận thắng thôi là sẽ lập tức đẩy cái thằng Getafe hoặc cái thằng Omnia này xuống cái vị trí cuối cùng liền đấy cho nên chắc chắn cái mục tiêu của thằng Retafe trận đấu này không phải là một trận đấu thua ít bàn thắng trước Barca đâu anh em, mà chắc chắn là nó sẽ hướng đến một trận hòa, thậm chí là một chiến một chiến thắng trước Barca khi mà Barca đang đứng ở đầu bảng xếp hạng có một vị trí khá là an toàn. Đó, anh em thấy này Barcelona đang đứng ở vị trí đầu bảng La Liga với 72 điểm sau 28 vòng đấu. 23 thắng 3 hòa và hai thất bại ghi được 53 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 9 bàn mà thôi đấy thì cái việc mà Barca đang bỏ xa đội nhiều bảng La Liga đến tổng cộng là uh, ờ, 13 điểm trên cái bảng xếp hạng La Liga gần như là Barca sẽ 100% sẽ lên ngôi vô địch mùa giải năm nay thì chắc chắn uh, cái đội mà cần điểm nhất ở trận đấu này đó chính là Getafe cũng chính là cái đội mà có nhiều cơ hội hơn trước Barcelona đúng không anh em vì sao vì hiện tại Barca nó đứng đứng đầu bảng rồi chắc chắn nó sẽ dưỡng sức cái đội hình nó sẽ không thi đấu hết sức đâu anh em mà nó sẽ dưỡng cái đội hình để thi đấu những cái cái, cái à, để chuẩn bị cho những cái giải đấu hấp dẫn khác sắp tới cũng như chuẩn bị cho mùa giải mới đó để đi sâu hơn vào cái cúp C1 đó đúng không anh em thì hiện tại còn à, hiện tại thì à, cái thằng Retafe thì nó tuy có một cái vị trí an toàn nhưng nó chỉ hơn nhóm cách biệt 3 điểm thôi đó chắc chắn là nó muốn giành cái điểm tuyệt đối đó ờ, hoặc là chỉ là một điểm trước Barcelona chắc chắn là một cái sự thành công cho Getafe để tiếp tục uh, giữ nguyên cái vị trí an toàn ở cái uh, bảng xếp hạng La Liga mùa này đó để nuôi cái hy vọng là tiếp tục được chơi tại La Liga không phải gớt hạng ở mùa giải sau đúng không anh em đó thì anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái phong độ của hai thằng này đây trước tiên anh em nhìn vào cái phong độ của thằng Getafe thì anh em có thể thấy là nó đang có một phong độ cực kỳ tốt anh em cực kỳ tốt luôn nó có tổng cộng là 4 thắng 4 thắng 4 hòa và hai thất bại ở 6 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường đó thì nhờ những chiến thắng cực kỳ quan trọng này anh em xem này trong 7 trận thi đấu trước đó thôi 7 trận thi đấu trước đó nó đã có đến 3 ờ, thắng 3 hòa và chỉ nhận một thất bại anh em nghĩ đi 3 thắng 3 hòa đã thu về 12 điểm đó với những số điểm mà nó kiếm được đã giúp cho nó vươn lên vị trí an toàn và đẩy cái thằng Valencia cùng với Espanyol xuống cái vị trí ờ, nhóm cầm đèn đỏ này đấy một cái phong độ rất là tốt dành cho Retafe ở những trận đấu gần đây còn về đội khách Barcelona thì anh em thấy này, sau cái chuỗi trận mà thắng 5 trận liên tiếp tại à, La Liga cũng như là cúp nhà vua Tây Ban Nha. Đó, thì sau cái trận thắng lượt đi cúp nhà vua Tây Ban Nha thì ở trận lượt về nè anh em xem kỹ nhá, ở trận lượt về thì nó đã bị Real đánh bại với tỷ số rất là đậm 4-0 ngay trên sân nhà của mình và bị loại khỏi cái cúp nhà vua Tây Ban Nha. Thì sau cái trận thua này thì Barcelona đã tiếp tục gây thất vọng thêm với người hâm mộ khi mà trên sân nhà lại tiếp tục để cho thằng Girona cầm hòa với cái tỷ số không đều đó một cái kết quả có thể nói hoàn toàn bất ngờ đối với người hâm mộ đúng không anh em vì cũng không thể trách Barca được vì Barca hiện tại đang chắc chắn cái ngôi nào đua cái ngôi vương của mình rồi đó nó sẽ uh, có những cái tôn tính cho mùa giải sau cho nên nó sẽ thử nghiệm đội hình nhiều hơn là thi đấu chính thức đúng không nó sẽ thử nghiệm đội hình nhiều hơn đó trong những trận đấu sắp tới để tiếp tục uh, chuẩn bị cho cái mùa giải mới để tiến xa hơn trong cái giải đấu trường đặc biệt là cái đấu trường cúp C1 châu Âu đúng không anh em đó tiếng nói những cái điều tiếng nói đều có cái mục đích đó đều có những cái cái ờ, yếu tố quan trọng riêng hết tiến phải tìm hiểu tìm tòi tiến mới dám lên tiếng như thế này đấy thì ok tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái phong độ sân nhà cũng như sân khách của hàng này đây thì Getafe tuy tuy nó đứng ở vị trí thứ 16 ờ, với 30 điểm tại La Liga nhưng nó vẫn đang có một chuỗi trận thi đấu trên sân nhà cực kỳ tốt đó sau cái trận hòa một điều trước cái thằng Wanacano thì nó đã có liên tiếp 3 chiến thắng trước mọi đối thủ à, ờ, 1-0 trước Valencia 3-2 trước Girona cũng như là 2-0 trước Sevilla này. Còn Barcelona cũng có những cái chiến làm khách khá là tốt. Đó 3 thắng 2 thua ở 5 chiến làm khách gần nhất. Thì uh, xét về phong độ, nói chung là ờ, thằng Getafe nó nhỉnh hơn Barcelona một chút về cái phong độ sân nhà cũng như sân khách nhưng về cái trình độ cũng như về lực lượng con người chắc chắn là Barcelona nó nhỉnh hơn thằng Getafe cực kỳ nhiều không thể so sánh luôn em có thể nói là Getafe không thể so sánh về cái chất lượng đội hình cũng như về cái yếu tố chuyên môn đó về cái uh, trình độ kỹ thuật của hai đội bóng đúng không anh em Barca nó quá ao trình với thằng Getafe rồi nhưng anh em nên nhớ tiếng đã nói rất là nhiều rồi đây chính là cái trận đấu tại La Liga Barcelona để nắm chắc cái ngôi vương của mình nên chắc chắn nó sẽ thi đấu với đội đội hình mà nó nó nó uh, nó tập luyện thôi đó nó sẽ thử nghiệm những cái sơ đồ mới để chuẩn bị cho mùa giải sau những cái mục tiêu mới của Barca đấy còn Getafe thì đang cực kỳ cần điểm ở trận đấu này. Đây cũng chính là cái cơ hội để cho Getafe có điểm trước Barcelona. Đó, chỉ cần một điểm trước Barca thôi là một điều cực kỳ may mắn đối với Getafe trong trận đấu đầu này rồi. Đó, nhưng mà với cái phong độ ghi bàn liên tiếp 4 trận gần đây nhất trên sân nhà, chắc chắn Getafe nó sẽ hướng đến một cái chiến thắng chứ không phải hướng đến một cái trận hòa trước Barca đúng anh em. Đấy, mình phải đặt mục tiêu cao cho Getafe này vì cái phong độ của nó cực kỳ tốt cũng như những cái gì mà nó đạt muốn đạt được trong trận đấu này. Đó, cho nên à, anh em có thể đầu tư cho tiến vào cái thằng Getafe trận đấu này còn đầu tư mã kèo nào anh em hãy xem thêm một cái lịch sử đối đầu của hàng này đó và tiến sẽ đưa những mã kèo cho anh em có thể đầu tư đây thì anh em nhìn thấy này trong lịch sử cực kỳ chênh lệch của hai đội Barca thắng 3 hòa 1 ở 4 vòng đấu gần nhất nhưng ở sau cái trận thua 5-2 trước Barca trên sân nhà của Barca thì ở ba trận gần đây nhất thì Barca chỉ giành chiến thắng tối thiểu là với cách biệt một bàn trước Getafe mà thôi trong qua đó có một cái trận hòa với tỷ số 0-0 thì ở lượt đi tại La Liga mùa này Barca cũng chỉ giành chiến thắng tối thiểu trước Getafe với tỷ số 1-0 ngay trên sân nhà của Barca mà thôi đó cho thấy là Getafe cũng là một cái đội bóng khó nha chứ không phải dễ đâu nha anh em đấy thì với những gì tiến đã phân tích anh em hãy cùng tiến xem thêm một ít thông số về cái ờ, lịch sử đối đầu của hàng này này đây anh em một cái thông số khá là hấp dẫn 9 trên 9 chặn đối đầu nhau gần nhất 100% cái tỷ lệ là chặn 9 à, trên 9 chặn gần nhất đều về mức là xỉu xỉu xỉu góc nha anh em có dưới 10.5 góc mỗi chặn khi mà hai đội bóng này đối đầu với nhau và 4 trên 5 chặn đối đầu với nhau gần nhất cả hai đội đều có dưới 4.5 thẻ phạt đấy và 7 trên 9 chặn đối đầu với nhau mới đây cả hai đội à, thì thì cái thằng Barca chính là cái đội mở tỷ số trước thằng Getafe và giành chiến thắng ngay trong hiệp 1. Đó và Barca đã không thua 4 trận liên tiếp trước Getafe. Thì với những thông số này cũng như cái tỷ lệ kèo mà cái đã đưa ra ở thời điểm hiện tại thì chắc chắn Tiến sẽ cho anh em đầu tư vào các mã kèo sau. Đây kèo thứ nhất, anh em đầu tư cho Tiến vào mạnh cái mã kèo là à, Retafe. Đó, Retafe chiều 1 FT. Đó anh em đầu tư cho mạnh cho Tiến vào cái mã này này. Đây anh em, anh em vào cái mã trừ một để cho cho nó chắc ăn tí nha đó lỡ như mà chỉ thua cách biệt một bàn anh em cộng hòa cái kèo này đúng không anh em nên vào mạnh nhé vào mạnh cái mã kèo là Getafe đội chủ nhà được chấp một hòa trong cái trận đấu này đó cùng với đó là anh em có thể đầu tư cho tiến thêm vào cái mã kèo là xỉu xỉu thẻ trong cái trận đấu này xỉu thẻ 4.5 ft vì sao vì sao anh em có thể đầu tư vào mã xỉu thẻ đó vì hiện tại Barcelona đang đứng đầu bảng xếp hạng đúng không? Nó không cần thi đấu phải quá quyết liệt đâu. Cũng như GTV chắc chắn nó sẽ đấu với một cái hàng phòng ngự phòng thủ thôi. Nó cũng không muốn thi đấu quá quyết liệt để cạnh tranh với thằng Barca để làm gì. Đúng không? Nó mà công nhiều quá để dẫn đến nhiều pha phạm lỗi chắc chắn Barca nó cũng sẽ uh, phản công. Đó nó dễ có bàn thắng vào lưới GTV và chắc chắn GTV sẽ vỡ chặn mà thôi. Đó cho nên chắc chắn tiếng dự đoán rằng trận đấu này Barca lẫn GTV đều thi đấu với một thế trận nó ở mức là trung bình thôi. Đó, cả đội chỉ thi đấu ở mức trung bình thôi và Barcelona với cái việc mà thử nghiệm đội hình cũng chính là một cơ, cơ hội để cho Getafe có thể kiếm điểm trong cái trận đấu này cho nên tiếng đoán là sẽ ít bàn thắng và à, ít bàn thắng đó sẽ không có thua cách biệt quá cao thậm chí là một trận đấu có tỷ số hòa hoặc là thắng dành cho Getafe cùng với đó sẽ không có nhiều những cái pha phạm lỗi cho nên đây là hai cái mắc kèo mà tiếng cho anh em có thể đầu tư vào trận cầu này anh em thấy tiếng nhận định hay hợp ý trùng mã thì em vào còn không thì có thể đánh ngược lại với những mắc kèo của tiếng đấy thì tiến cũng xin nhắc lại một lần nữa đây chỉ là hai mã kèo tiến đưa lên youtube chủ yếu là cho anh em tham khảo thôi nha vì hiện tại tiến chưa biết được cái sơ đồ ga xăng chính thức của cái thằng barca nó như thế nào lỡ như nó tung cái đội hình mạnh nhất chơi với cái sơ đồ chuẩn nhất thì chắc chắn là lần getafe nó sẽ thi đấu không lại barca đó nhưng nếu barca nó thi đấu với một cái sơ đồ mà thử nghiệm cho mùa giải sau đó để chuẩn bị xa hơn thì chắc chắn là getafe nó sẽ có cơ hội nhiều hơn để có điểm số với Barcelona anh em thấy tiến nhận định hợp lý không đấy thì với những gì tiến đã nói anh em kết thì vào còn không thì thôi và tiến cũng nhắc lại một lần nữa anh em muốn chơi trên cái trang như tiến đó rất nhiều mã kèo kèo phạt góc nè kèo phạt góc kèo thẻ kèo tỷ số kèo cả hai đội cùng ghi bàn hay là đủ kèo hết đó anh em muốn có một cái trang để chủ động chơi như thế này thì bắt buộc anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng có xài internet banking chuyển khoản online đấy anh em hoặc là anh em có xài cái ví momo thì cứ liên hệ trực tiếp ngay cho Tiến Tiến sẽ hướng dẫn và cho anh em đăng ký cách chơi trên trang cách tạo tài khoản cách đặt cược cách bọc kèo như thế nào cũng như sẽ đưa anh em trực tiếp vào cái nhóm của Tiến để lấy những cái mã kèo mã kèo mà chuẩn nhất trước giờ bốn lần để cho anh em có thể đầu tư gỡ gạt đó đặc biệt là những anh em đã thua tha sao bò Tiến sẽ giúp đỡ anh em để vào bò đấy thì à, cái phương thức liên hệ với Tiến Tiến xin nhắc một lần nữa số Zalo 0963 731 346 còn không thì anh em có thể liên hệ trực tiếp qua cái phần mô tả dưới video ấy Tiến có dán bốn cái đường link Facebook Telegram fanpage cùng với TikTok liên hệ 1.4 đường link này sẽ gặp trực tiếp Tiến đó để tránh cái việc bị lừa đảo nha anh em Ok thì Tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây anh em nhớ để lại một like ở cái video này cũng như bình luận về tỷ số cuối cùng của trận đấu Getafe Barcelona Tiến sẽ dành chọn 500k tiền mặt tặng tặng cho anh em nào qua qua cái hình hình thức là banking chuyển khoản online đó dành tặng cho anh em nào mà bình luận chính xác nhất chuẩn nhất trong cái tỷ số của trận đấu này đó và anh em cũng đừng có quên là ấn nút đăng ký theo dõi kênh đó đăng ký theo dõi kênh tiếng sâu kèo cũng như là kênh tiếng bóng đá là luôn nha anh em đó để giúp cho hai cái kênh của tiếng ngày càng một phát triển đó và để cho tiếng có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều video mới cho anh em chơi ok à, tạm biệt anh em chúc anh em luôn thắng các mã kèo anh em đã đầu tư cũng như chúc cho anh em và gia đình anh em có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống nha